anh không em à Thì anh nói rồi đó, như người khác á à. Người ta thấy em, người ta chỉ cười thôi em ạ à. Người ta chỉ cười thôi, người ta nói đâu ờ, Người ta đâu có rảnh em mà cái gì của người ta đâu Mà người ta nói em làm gì đúng không Mà như thế nó không hay đâu vô đánh anh em ơi à, mình thua hai game rồi mà hai game team đánh hay lắm team nó đánh kinh thì mình mua là cái gì bình thường anh hiếu ủng hộ em là về kinh tế thôi tại bên đây nó hơi bị delay Rally Đấy là cái kết cho Temo đi rừng Ok chưa Ok chưa Chơi chơi như có Temo nha Biết mà qua đấy à, thằng Bờ la nó chạy chạy ra nơi phải gì con này đi lấy lên rồi ra một con à, cho mắt to đấy dễ hơn thì nếu mà nói từ găng bàn lên bàn à, cảm ơn thành nha bạn ơi nhiều lên cảm ơn thành donate sang mình nha bạn ở mình ở à? mình ở đâu hả mình ở cao đá em nhá đầu độc đá hoặc là dao ấy ờ, đều ờ, ở cái đường nhà mình nói chung là ờ, ở gần trung tâm trung tâm thành phố đây bãi tôi thấy không sướng các em nhỉ không mừng một tí thôi luôn hàm hàm hàm cô này biết giữ ghép này chờ bé lên trong bình bé còn đó không ta hello hello nha lên lên lên lên được em ơi để gì lên anh nó có cái ờ, kia mà kéo ui tơ đúng kìa nè bị lắc đó hả không ờ. bị anh bị giật cái quy thôi mà rồi nó vô anh em ơi thôi nha thôi nha nó vô đồng thôi nha vô là chặt cái tay đó nha ông ông ông dắt nha ông dắt nha vô là chặt cái tay đó nha lắp quá thì chịu rồi anh đó thôi không sao hết em mà. Ừ. Chắc vô anh em rồi chắc vô anh em rồi ờ ờ chó này nó sống dài dài Nhường tao hơi lâu đó cô ông ông về đi ông về đi ông về đi để tôi để tôi tôi chơi đằng này nhai tôi đau rồi đó cô à đứa nào gì Ui, thế không biết tức là ở vùng nào mà vẫn đông nhưng mà nó kiểu kiểu ven em hiểu không hiểu hiểu hiểu không bữa nay em có ai bị bắt yên quá thì nó không buồn em ạ à kiểu như vẫn có người dạ, có người mà cái vùng đấy nó kiểu như nó ve ha, nó ve không phải dạ, không phải là dạ, trung tâm á đó ở như thế nó nó nhẹ nhàng như việc mà ở tầm đường đi đa đó chưa gì hảo tiêu rồi đấy mình với bộ hả dạ, thôi. chưa lưỡi ông ông ăn chưa lưỡi à quên rồi mình hết nội đại rồi cho nên mình không lao vô được tính ra tính ra anh em đây ở ủi nhiều quá nhỉ dài quá mọi đúng không tính ra anh em ở đây uh, xem chuyên mình ở ủi nhiều lắm nhiều mai mốt uh, mai mốt ờ, uh, mình kiếm tiền mở tiệm anh em qua chơi nhá qua qua mời anh em đầu tiên nhá bây giờ thì mới có lương ôi Ơ, mình tưởng nó thấy mình mình ta Người ta nấu như một video mà người dạ. Em Phùng ở Huế à? Ui vãi Thiện, thiện ở, ở Huế đúng không ạ? Thật ra nhiều, nhiều ông ở Huế tính nhỉ? À, anh cảm ơn các chị ơi À, thiện này nó làm thông tin đúng không? Chắc dạ, dạ. này thì ra là mày muốn chết Autolat em ơi Autolat không Autolat Thì ra là mày muốn chết Thì ra là mày chồng cái chết Đúng không? Tí ra Lão nhạo yên rồi Tôi giải em ơi anh biết nấu ăn á biết mà biết nấu ăn mà trời ơi nấu ăn làm cái gì biết con em đi chợ mà không biết thì đừng có bảo nấu ăn bình thường gì đâu anh hiểu không cái gì không biết mình lên mạng mình học ví dụ hôm nay anh em thèm ví dụ thèm một thịt kho đúng không thì lên mạng search thịt kho bây giờ thời đại 4.0 không cái gì người ta cái việc hết anh em lên search làm theo làm lần đầu có có khi ăn chưa ngon thứ hai thứ ba sẽ khác công này là mình có chịu làm hay không thôi chứ đàn ông đi chợ bình thường nấu ăn bình thường chị đâu ăn hàng con cần quá cái việc đàn ông không, không biết nấu ăn bình thường cậu Nguyễn nha hello em đang đang uh... là do mình thích hay không thôi đang chịu rồi Nguyên uh... muốn ăn là phải lăn vào bếp Nguyên, đây uh, ai đâu cần của kinh doanh không muốn ăn là phải lăn cái bếp ai đi chợ là kiểu đây đây đây đây đây đây đây đây đây ui ông này khỏe thế thằng này nó hay nó hay hay nó khỏe chứ cả ca với tôi lên lên lên lên ca với tôi thành đi đấu à đang ờ, đang đặt đặt đặt hỗn ông này đặt hỗn nốt ờ, nốt thêm này xong thêm thêm nữa lên được mặt hai làm tốt còn học tốt này đã được tặng anh em mấy ông đừng có nhìn ờ, đừng có nhìn dịch mà mơ không bị ảnh hưởng nhá ảnh hưởng cực kỳ nhiều anh em nhá ảnh hưởng cực kỳ nhiều nó không khác gì cái nghề ở ngoài ảnh hưởng nhiều lắm nhiều cái không lỗ hàng tỷ đồng đây là người khác thôi chứ ông hiếu uh, ờ, bình thường <laughs> nhưng mà ăn hiểu không sao thì bây giờ nhờ nhờ nhờ mẹ ở nhà mà điểm luôn mà hơi sida đấy hơi sida đấy không một cắt ồ lại chết rồi chết rồi sai mà đồng hồ cát với con cát gì mà mình sai thì đó thì vẫn ly vẫn nó gần rồi hôm trước anh nói nhưng mà đúng nhưng mà tỏ tình là đúng em trai nha đúng ok đúng rồi đúng tỏ tình là đúng vì sao thà em biết em em có nghe câu là thà đâu một lần hơn đâu mãi không em nghe chưa đấy tỏ tình là đúng đấy đúng sai đấy em biết mà Nhất. trước anh nói em em không nghe à anh ơi bán sao à, chơi gali á ôi đến này không có tướng tức là tức là người người ta đéo thích em người ta mới làm mặt cái của em đúng không người ta đéo thích em nhưng mà, mà IG không em đồ như mà vậy người ta vẫn muốn chơi với em đấy hiểu chưa khi mình gửi mắt to ấy thì là chơi với em thì được là yêu em thì đéo đấy nói thì cho nó nhanh bây giờ ý là hiểu không nó yêu nó yêu ba năm rồi kiểu nó thích ba năm rồi mà hôm hôm kia nó hỏi là vì sao mà tưởng như là bạn thân có yêu nhau được không thì anh anh bảo là đéo vì nó mà nó mà yêu thằng kia ý là đúng rồi con kia mà yêu ông kia thì nó yêu lâu rồi chứ nó đéo là bạn thân nha hiểu không thì anh bảo đừng có tỏ tình làm gì tỏ tình là chắc chắn là là là vừa không được mà vừa hết chơi với nhau hiểu không thế là ông kia tỏ tình thế là thân nào nói mà không nghe những lời anh hiếu nói là gọi là người ta gọi là chân công mẹ tâm lý em phải không chắc rồi ra đúng đúng rồi em ơi ờ không sao hết nha ông ơi chơi mà chơi bạn thân ba năm mà chả biết có thích mình hay không toàn thích nhỉ nhưng mà không sao em ạ đừng có buồn em ạ ở đây ờ, bên anh có trên gọi là hội thôi đúng rồi hội hội những người ờ, gái người ta người gì người ta biết nó đấy biết người ta dạ. làm đời không biết đấy này đây sự ngô đức kế à ngô đức kế à đổ mai thúc loan à ngon bổ rẻ inbox mai thích quá à biết ngô đức kế rồi đó cái quán xôi ờ, xôi ờ, cái quán xôi trứng đúng không xôi trứng với thịt ờ, thịt đúng không không biết có phải không người ăn đường ăn hay quên không biết có phải không mà mà đang ăn uh, bạc mà gần mai thúc loan là chỉ có cái con xôi đấy là à, buổi sáng đúng không nó bán buổi sáng đúng không